Xin chào quý vị các bạn. À, với việc à, đồng USD tiếp tục à, giảm, tiếp tục giảm trong thời gian tới thì thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ như thế nào? Chúng ta biết rằng là khi mà thị trường tăng được, lên được thì cái việc mà dòng tiền là một trong những phần rất quan trọng để giúp cho uh, các cổ phiếu, đặc biệt là giúp cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào thị trường Việt Nam nên khi mà đồng USD trong thời gian tới nhiều khả năng nhiều khả năng lại bước tiếp tục bước vào một chu kỳ giảm khá là mạnh nữa thì đây chính là một cái cơ hội để giúp cho dòng tiền dòng tiền tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam nếu chúng ta xét về một các góc cạnh nào đó xem là thị trường ở Việt Nam xem là có có um, kích thích chúng ta gọi kích thích kinh tế chưa thì về cơ bản chúng ta sẽ có nhìn được hai hai dòng nguồn dòng tiền lớn có thể đổ vào thị trường trong thời gian tới ở ờ, cái dòng tiền đầu tiên đó là dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam khi mà sau khi người ta rút ra khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian rất dài khi mà tỷ cái cái đồng USD hay gọi là trong cái cái uh, chỉ báo gọi là đều đồng DX nó tăng rất mạnh thì thời điểm này đồng DX nó đang có xu giảm đấy chính là lý do khiến cho tiền của chúng ta tức là tiền chúng ta bắt đầu có giá và khi mà tiền chúng ta đang có giá thì cái việc mà gì ạ à, chúng ta có thể tăng lãi chúng ta có thể uh, bơm tiền ra làm giảm cho lãi suất và hiện tại chính phủ hoặc là ngân hàng nhà nước đã có một chính sách đó là gì ạ à, nới zoom tín dụng cho một số các ngân hàng đây là một trong những cái yếu tố quan trọng để giúp chúng ta có một cái cơ sở nhé cơ sở thôi còn bây giờ lên như nào thì chúng ta chỉ biết cơ sở để để chúng ta biết là dòng tiền trong thời gian tới à, đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ quay trở lại một cái biểu đồ về đồng DX đây là cái đồng đôi DX cái biểu đồ đồng DIX đây là sấy sinh đây là cái biểu đồ và nếu chúng ta nhìn vào trên cái biểu đồ này thì chúng ta thì nhìn uh, D cái gì đấy gì thì chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì diễn ra nếu các bạn đang quan sát về cái biểu đồ này thì chúng ta thấy điều gì diễn ra đây là cái phần cực kỳ quan trọng nhá chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một phần cực kỳ quan trọng nếu bạn nào có theo dõi về phái sinh hôm qua nhá các bạn theo dõi về phái sinh hôm qua thì đây là một trong những cái tín hiệu để cho chúng ta biết rằng là những cái xu hướng của cái đồng DI nó sẽ có những cái xu hướng giảm khá mạnh chẳng hạn sau khi chúng bạn thấy là đây là gặp cái vùng hỗ trợ mạnh nhá thì cái việc mà nó hồi phục sau khi giảm mạnh nhé giảm mạnh nhá thì có đợt hồi phục nhưng nếu chúng ta để ý là cái đợt hồi phục này nó rất là yếu chúng ta nhìn không ạ rất là yếu và sau cái đợt hồi phục yếu này thì nó sẽ giảm rất là mạnh tiếp tục giảm mạnh và sau đó chúng ta lại thấy có những đợt tiếp tục đợt hồi phục tiếp theo nhưng ở đây rất là yếu và sau đợt hồi phục yếu này thì nó chúng ta lại thấy có đợt giảm mạnh ở đây và sau cái đợt giảm mạnh này thì hiện tại nó đang có hồi phục cũng rất là yếu ở trong cái này nếu ở trong A thì người ta gọi là đây chính là cái tín hiệu của nó đó là LPNI vậy cái tín hiệu này tức là kính đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp đỉnh trước và thường thì sau khi mà có thể tới đây thông tin phép Ờ, tăng lãi suất ở lãi suất ở mức độ nào đó thì cái giá từ cái cái chỉ số này tiếp tục lao dốc và chúng ta biết rằng là điều gì nếu nó tiếp tục lao dốc về mốc 1102 thậm chí là mốc 100 có thể xuống đến mức là 96 này tức là chúng ta biết rằng là sau này uh, chính phủ Mỹ cần phải tiếp tục bơm tiền ra khi mà chính phủ Mỹ tiếp tục bơm tiền ra và chúng ta biết rằng là cái này mang tính đầu cơ thì nó sẽ giảm rất mạnh khi nó giảm rất mạnh thì cái mà chúng ta quan tâm đây đó là gì ạ khi mà dòng tiền mạnh giảm mạnh USD giảm mạnh thì nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư rất mạnh vào Việt Nam đặc biệt là năm 2024 khi mà Việt Nam có thể bước vào nước mới nổi đấy là cái lý do các bạn có thể xem tiền ở đây à, thứ hai bây giờ trước khi chúng ta nhìn về dòng tiền là tiêu tích cực ở đây thì chúng ta cũng phải nhìn một số cái thông tin để các bạn có thể thấy được là khi chúng ta xem một cà phê ép hàng ngày chẳng hạn thế chúng ta đọc các thông tin thì chúng ta cũng phải xem là những thông tin này chẳng hạn bây giờ chúng ta đấy là kỳ tích và bài tập về nhà của VinFast IPO tại Mỹ thế thì đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp mà VinFast là một trong những cái tập đoàn lớn của Việt Nam và khi họ có kế hoạch IPO tại Mỹ thì đây là cái lý do có thể là cổ phiếu VinFast có thể tăng rất mạnh trong thời gian tới tuy nhiên thì gì ạ à? khi mà IPO tại Mỹ thì chúng ta biết rằng là tài sản tại vì cổ phiếu nó lên được là do tài sản định giá tài sản các bạn có thể comment ạ từ khi các bạn đầu tư cổ phiếu á, các bạn có thể nhìn vào lợi nhuận các bạn có thể nhìn về doanh thu tuy nhiên thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà nếu trong trường hợp mà một cái tài sản này này tức là giá cổ phiếu này tăng hoặc là khi nó IPO tại Mỹ này nộp thôi ạ còn nếu thành công hay không thì chúng ta chưa biết được nhưng đã nộp rồi có kế hoạch nộp rồi thì bản thân chúng ta tin rằng là cái khả năng thành công sẽ là cao khi mà thành thành công cao thì chúng ta biết rằng là có bao nhiêu bạn để ý xem là khi mà cái VinFast thành công này thì thị trường chúng ta nhiều lúc nó chỉ tăng tăng ấy, là do một số các cổ phiếu của VinFast thôi ạ và sẽ có một nhóm dòng tiếp theo nên chính vì vậy đây là có thể là một cái cơ hội cho chúng ta thấy rằng là là một cơ hội rất là cần chúng ta cần lưu ý chúng ta sẽ phân tích dòng tiền trong thời gian tới ạ à, chúng ta sẽ để ý cổ phiếu này tại vì vừa rồi thì cũng có rất nhiều người chê bai cổ phiếu này nhưng thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta cần phải, phải lưu ý ở đây chúng ta thấy là Novoland là bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu bây giờ chúng ta có thể tí nữa chúng ta xem lại cái Novoland này khi mà bán giải chấp như vậy thì chúng ta biết rằng là hôm trước thì cái đợt đầu tiên này Novoland đấy thì chúng ta biết là hôm trước các bạn mua ở đây nhé đấy không ạ các bạn mua ở đây thì các bạn đã bị thua lỗ nặng rồi sau đó một số thì cứ có chúng ta cũng nhảy vào đây chúng ta mua thì có thể kiếm được một chút lợi nhuận nhưng tuy nhiên khi nó rơi mất thanh khoản này chúng ta sẽ trả giá rất đắt đấy nên cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu theo hình chữ V này rất rủi ro bao nhiêu anh em thấy là mua cổ phiếu hình chữ V này thì rất rủi ro có thể comment số 1 ạ tức là thực tế là khi mà chúng ta mua cái này chúng ta không biết rằng là cổ phiếu này nó có tiếp tục đi xuống hay không như đây là những cổ phiếu hình chữ V giảm rất mạnh và cái việc mà giải cứu giảm mạnh như này nó không biết nó còn đi đến đâu nữa nhưng rõ ràng là chúng ta cứ chơi theo kiểu bắt rau rơi như này sau đó thỉnh thoảng có nhịp hồi như này chúng ta có thể có đôi chút lợi nhuận nhưng tuy nhiên thì à, nó có thể gặp rủi ro hay là cổ phiếu gì ạ à, một vài cổ phiếu lao dốc như là cổ phiếu PDR nó cũng tương tự như vậy nó có thể hồi nhưng tuy nhiên có thành công hay không chúng ta chưa biết được có thể giảm tiếp thế bây chúng ta sẽ hỏi là có cái cổ phiếu nào mà nó tăng mạnh vừa rồi mà nó là gì ạ à? tăng mạnh vừa rồi đúng không ở đây chúng ta xem là có một vài cổ phiếu để chúng ta xem là à, ở đây chúng ta thấy là USD đấy, có một bài USD chứng lại thì Bitcoin tăng tức là cái bi USD này nó có xuống không từ chứng lại đây chúng ta hiểu là nó không tăng nữa có xuống không tăng nữa thì Bitcoin sẽ là gì ạ sẽ là những tài sản tức là chúng ta gọi là dòng tài chính cổ phiếu chứng khoán sẽ là những cái lĩnh vực chúng ta cần quan tâm chúng ta lại tiếp tục xem đây là một cái cái mà chúng ta có thể đây này thị trường nhá DG tăng giá tức là tăng từ đáy lên đấy bây giờ nó người ta lại muốn triển khai triển khai là gì ạ phát hành một số lượng 100 triệu cổ phiếu với giá 15 vậy các bạn nhá nếu bây giờ nhá cái cổ phiếu này mà người ta có phát hành giá 15 các bạn có mua không ạ theo các bạn có mua không theo cái quan điểm cá nhân các bạn có mua không ạ bạn có bạn comment cả nếu bây giờ nhá khi mà cổ phiếu này hồi phục trong thời gian vừa rồi thì bây giờ bản thân là cổ phiếu này đang phát hành với giá 15 thế thì bây giờ câu chuyện là phát hành với giá 15 cái mấu chốt ở đây chúng ta bao nhiêu em là mua comment số 1 còn không là con số 0 đấy thế để chúng ta thấy là bây giờ người ta phát hành giá 15 bây giờ chúng ta phải quay trở lại câu chuyện của nó câu chuyện của DG đấy câu chuyện của nó chúng ta sẽ phải phân tích từng bài một thì chúng ta nhìn thấy là nếu cái công ty ở đây chúng ta là gì ạ ông chủ tịch hội đồng quản trị ông mới bán mới giá mới nhận tức là ông bị côn margin tức là nếu cổ phiếu tốt ông côn margin mới giá 11 đấy đây là tiếng tiết lộ và ông lại tiếp tục côn margin mới giá 13 tiếp tục đúng không ạ với một giá rất là 14 <clears throat> thậm chí là gì ạ giá 15 tiếp theo chúng ta đấy là công ty Thiên Tân là cái công ty này thực ra là gì ạ nó phải côn margin giá 8 triệu cổ phiếu vậy ở đây chúng ta thấy rằng là họ họ ở trong cái vùng này họ bán ra vậy bây giờ họ đang muốn phát hành chúng ta mới giá 15 thì các bạn có thấy nó rẻ để các bạn mua vào không đấy thế thì câu chuyện đây là có rất nhiều nhà đầu tư người ta sẽ mua vào bởi vì người ta thấy rằng là mọi thứ nó thấy rằng là gì mọi thứ rất là tuyệt vời đúng không mọi thứ rất là vì vừa rồi nó tăng rất mạnh nên ở đây chúng ta thấy là sẽ vậy chúng ta thấy là có ai nếu bây giờ chúng ta xem trên mạng thì ai là người sẽ tiếp tục bảo hô hào chúng ta mua vào vì giá cổ phiếu rẻ chúng ta được hô hào với giá cổ phiếu rẻ không ạ và chúng ta thấy là những cái lại tiếp tục chúng ta lại xem này nếu bây giờ họ bảo mua cổ phiếu giá rẻ tiếp tục mua vào thì điều diễn ra bởi vì cái cổ phiếu mà người ta bán với giá thì ạ à, bây giờ người ta đang gì ạ à, đang thiếu vốn thiếu vốn trầm trọng và người ta phải gì ạ à, côn margin ở đây những cái câu chuyện đây không phải đâu ạ khi người ta các bạn phải hiểu đơn giản như thế này tại sao tại sao nhá câu hỏi là tại sao tại sao người ta bán hết ở đây với giá 14 15 các bạn phải tư duy ạ tư duy nếu các bạn có khoảng đây chúng ta đang có một cái số lượng cổ phiếu đây ạ cứ cho ở đây tầm khoảng là 60 triệu cổ phiếu đây ạ à. 60 triệu cổ phiếu nếu bạn có giá ở phía trên này khoảng 60 triệu cổ phiếu nha các bạn nhá 60 triệu cổ phiếu đó mà nó nằm ở trên này các bạn có hiểu không ạ nếu 60 triệu cổ phiếu ở trên này thì người ta làm gì ạ tại sao nó lại côn margin bởi vì người ta đã sử dụng 60 triệu cổ phiếu đấy để để gì ạ dùng cái số cổ phiếu đó để tiếp tục mua thêm rất nhiều các cổ phiếu khác ở phía trên này nên nó bị côn margin không biết các bạn có hiểu không ạ tức là bây giờ người ta sáu có 60 triệu cổ phiếu 60 triệu cổ phiếu đấy người ta bắt đầu lại gì ạ à? thay vì người ta người ta cầm cố 60 triệu cổ phiếu đấy trong hay là chúng ta gọi là dùng số tiền đấy để tiếp tục mua thêm cổ phiếu nữa ở phía trên này đấy có thể không đến đâu mua thêm cổ phiếu này để kéo giá nó lên ở phía trên này mục đích là để làm sao cho cổ phiếu nó tăng mạnh và họ bán ra một lượng lớn cổ phiếu ở đây các bạn có hiểu hiểu hiểu không ạ nếu các bạn có tức là ở đây chúng ta phải sử dụng tư duy thì chúng ta mới gì ạ tức là cái việc mà người ta có cổ phiếu đây xong người ta margin tiếp tục margin để kéo cho cổ phiếu tăng mạnh lên và họ bắt đầu bán bán bán bán rất nhiều ra ở đây nên chính vì vậy nó sẽ tạo ra một quá trình gì ạ tạo ra một quá trình côn margin bởi vì họ đã gì ạ dùng cái chính cổ phiếu đấy để kéo cổ phiếu tức là dùng tiền cổ phiếu đấy xong lại dùng margin cổ phiếu đó với một tỷ lệ có thể ba bảy rất nhiều công ty chứng khoán khác thế là kéo nó lên và khi nó kéo lên mục đích kéo lên để bán ra mục đích kéo lên để bán ra mục đích kéo lên để bán ra nên khi thị trường giảm xuống thì gì à, họ cứ để đó cho tự chết bao nhiêu bạn ngày xưa nó có một cái công ty dược Á Đông nó cũng tương tự như vậy tức là đây là một cái cái mà chiến lược mà chúng ta thấy là chúng ta nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ mắc phải công ty dược tức là ở ngày xưa nó có một cái công ty uh, Dũng sẽ uh, uh, nói cho các bạn để các bạn biết là cái công ty này như này tức là bây giờ sau khi mà nó uh, mở tài khoản thì bắt đầu nó thì dùng rất nhiều tiền để đi mở rất nhiều tài khoản của công ty chứng khoán khác và thậm chí là chính cái tài khoản của họ tính cổ phiếu của họ họ cũng đi cầm cố cầm cố rất nhiều công ty chứng khoán để dùng số tiền đó để gì ạ à, vay để tiếp tục mua cổ phiếu để kéo lên sau đó kéo lên đến đỉnh thì họ bán ra một lượng lớn cổ phiếu và một lượng nhỏ cổ phiếu đó họ không bán ra và tự Comozin và bản thân công ty chứng khoán chịu thiệt và có rất nhiều các cổ phiếu trước đây đã từng như vậy N uh, ờ, PVA cũng là một trong những cái dạng cổ phiếu như vậy để các bạn biết là trên thị trường nó có những dạng như vậy thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy họ đã bán đây rồi thì bây giờ chúng ta bảo là họ bảo là chúng ta làm gì ạ lại mua cổ phiếu giá 15 thì chúng ta thấy là ai đó bảo chúng ta mua vào thì chúng ta phải xem lại nhá chúng ta phải xem lại chính như vậy chúng ta phải xem lại chứ không phải là tại vì bây giờ bản thân họ bán ra và bây giờ giá 15 thì họ bảo chúng ta mua vào và phát hành 100 triệu giá 15 thì chúng ta đến vùng này là vùng pha loãng rất lớn và khi cổ phiếu nó pha loãng lớn ở vùng này thì nó sẽ không lên được các bạn hiểu không ạ tức là không nên được nên đây không phải là cái thời điểm mà chúng ta mua cổ phiếu này nếu các bạn nào hiểu rõ phần này comment số 2 tức đây, đây là góc nhìn đây là cái thông tin như này để chúng ta nhìn được ạ chúng ta chúng ta xem thông tin như này để chúng nhìn thôi nó không phải là chúng phân tích chúng ta có thể xem xét rồi này dầu có thể đang lao dốc cái này thì chúng ta xem lại hay là hòa phát thì bây chúng ta thấy là những cái thông tin nó tạo đáy đúng không tạo đáy tức là hiện tại thì cái sản lượng tháng 11 tiếp tục thấp nhưng có thể Hòa Phát nó đang nằm đáy đâu đó chúng ta biết hoặc đây chúng ta nhìn này à, có một vài các cổ phiếu như là ở đây có một cái cổ phiếu như này chúng ta có thể hiểu đơn giản nha đây là L14 thế thì câu chuyện ở đây chúng ta thấy là cái L14 này này hiện tại này hôm nay là có ai đó người ta bán là bán bao nhiêu 70 hơn 700 triệu cổ phiếu à, hơn 70 à, hơn 700 nghìn cổ phiếu đấy hơn 700 nghìn cổ phiếu ở đây ạ và ai là người mua ạ cái công ty tài chính này mua công ty tài chính này mua thế thì bây giờ hỏi là công ty tài chính này mua đây là người ta bán hết rồi đấy thì chúng ta thấy là bán số lượng rất là lớn ở đây thì bây giờ người ta bán hết xong rồi thì ai là người là người chịu thiệt hại trong ở đây thì chúng ta có thể thế nên nếu bây giờ người ta bán ra rồi mà cái cái cái này thì chúng ta biết là cái chị này chị là là cổ đông như thế nào đấy chúng ta có thể tìm hiểu thêm tránh tình trạng là chúng ta thấy nó lên như này chúng ta mua vào khi thị trường lao dốc này thì nếu chúng ta để ý nhé quan sát đây thì gần như người ta kéo lên không cho chúng ta mua kéo lên không cho mua sau đó họ bán hết rồi nhé kéo lên làm sao để nhà đầu tư không mua được sau đó chúng ta phải bán sau đó họ bán hết ở đây và đấy chính là kịch bản và nhiều nhà đầu tư sau đó thấy cổ phiếu tăng cổ phiếu tăng mạnh quá mà không biết cứ nhìn vào đây vào tiếc nhìn vào đây là tiếc cuối cùng là mất tiền mất hết tiền thế thì đấy là cái mà chúng ta lưu ý đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy là đây là những cái bài báo mà chúng ta cần phải xem lại tại vì tất cả nhà đầu tư bây chúng ta biết rằng là nếu bây giờ chúng ta theo bạn là nếu trong nhà đầu tư vừa rồi mà bị thua lỗ thì thua lỗ nặng nhất ở đâu ạ không biết là bạn có bị bị thua lỗ cổ phiếu này không thế thì nếu chúng ta cứ bị lừa đi lừa lại những cổ phiếu như này thì chúng ta thấy điều diễn ra đây là những thông tin trên báo chúng ta theo dõi trên báo nhé đấy thế thì bây giờ chúng ta xem là cả nếu bây giờ nhà đầu tư thừa rồi bị thua lỗ các cổ phiếu thì thua lỗ nhất là cổ phiếu nào nhóm nào thứ nhất là chúng ta đang gì ạ một là chúng ta đang có vấn đề về về về nếu chúng ta đang sợ một cái cổ phiếu nào đó và chúng ta đang đám đối đối đầu với nó nhé sợ mà không dám đấu đối đầu với nó thì chúng ta sẽ gì ạ à? sau này chúng ta sẽ trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư tức là khi mà nói cổ phiếu mà chúng ta sợ không dám đối đầu với nó thì chúng ta sẽ trả giá rất đắt trả giá rất đắt thế bây giờ chúng ta đang phải xem là chúng ta phải đầu tiên thì chúng ta phải tránh những cái cổ phiếu rủi ro trước chúng ta nhìn để chúng ta tránh trước tránh tình trạng là chúng ta thấy những cổ phiếu chữ V chúng ta mua vào đây chúng ta quay trở lại về thị trường chỉ số vn 30 cái chỉ số này hiện tại thì chúng ta đang tính là nó đang test lại cái vùng này đang test lại cái vùng này hôm trước thì chúng ta thấy là đây là cái nhịp bán tháo khối lượng lớn nhưng bắt đầu chúng ta thấy là nó bắt đầu có dấu hiệu là gì ạ khối lượng không bán ra dừng giảm có dấu hiệu thôi ạ còn giảm nữa hay không thì chúng ta biết được nhưng đây là một trong những tín hiệu tích cực tuy nhiên ở trong vùng này này thì thường là nó sẽ biến động lớn thường nó biến động mạnh nó chưa thể dừng lại đâu ạ thường sẽ biến động rất mạnh ở đây nó có thể ngày mai lên nó lại điều chỉnh mai lên điều chỉnh nên chúng ta phần này chúng ta cũng cần lưu ý không phải là cứ thấy là nó điều chỉnh về đến đây chúng ta mua vào đâu ạ rất nhiều nhà đầu tư thấy đây điều chỉnh mua vào thì các bạn biết rồi những cái cổ phiếu như này điều chỉnh mua vào là các bạn có thể bị thua lỗ nhá nên chính vì vậy thì không phải cứ điều chỉnh là chúng ta mua vào và chúng ta hãy đợi xem xem là nếu quá trình tích lũy nó giống như này đây là một quá trình tích lũy rất là đẹp mà các bạn có thể theo dõi có thể tích lũy ngắn hơn đây là quá trình tích lũy rất là rất đẹp nó kéo có thể kéo lên nó lại test lại thì cái vùng này là vùng tích lũy rất là đẹp và trong trường hợp chúng ta mua cổ phiếu này à, thị trường chung này chúng ta cần một thời gian tích lũy ở đây thời gian tích lũy ở trên cái vai bên phải này trước khi nó tạo ra xu mới thế thì bây giờ chúng ta chỉ số vn index thì tương tự như vậy thôi ạ chúng ta cũng không có gì khác nhau tại vì khi mà chúng ta phân tích cổ phiếu thì chúng ta nên nhớ là chúng ta cần phải phân tích thị trường chung trước thế thì bây giờ cái thị trường chung thì nó đang test lại cái đây chúng ta là vùng vùng hỗ trợ mạnh kháng cự mạnh ạ đây là vùng kháng cự mạnh thì nó đang test lại với cái việc mà test không có sự bán tháo ở đây chúng ta gọi là không có sự bán tháo ở đây thì cái thời gian tích lũy cần thêm thời gian trước khi tăng vừa rồi chúng ta thấy là cổ phiếu nhóm bất động sản CEO tăng rất mạnh nha. nhưng tuy nhiên thì chúng ta những cái hình chữ V như này Đấy, hình chữ V như này các bạn có thể mua cổ phiếu này không sao cả những cái việc mà chúng ta mua một cái tỷ lệ bao nhiêu đó thì chúng ta phải tính toán bởi vì sẽ có rất nhiều hình chữ V như này nó rơi rất nhanh có một vài cái đợt kéo rất là nhanh như này rơi tiếp ạ à thì chúng ta thấy là việc bắt đáy hoặc tham gia những cổ phiếu đây thì thường là chúng ta sẽ gì ạ không mua được cái điểm mua có độ an toàn cao bởi vì khi nó kéo lên nó không cho chúng ta mua thứ hai là khi mà nó vượt qua cái nền tảng là xử đây cái nền này nếu các bạn nhìn thấy cái nền này đây trần đây sàn thì những cái nền này nó cũng không khác gì những cái nền này đâu ạ về cơ bản không khác gì những cái nền này nên thực tế là để mua thêm để bám đuổi ở trong cái xu hướng này thì nhà đầu tư chúng ta rất là khó để để mua ở những vùng này nếu bạn mua có đúng những cái vùng này chăng nữa thì lần sau các bạn sẽ gì ạ trả giá rất đắt lần sau các bạn sẽ trả giá đắt đúng không trả giá rất đắt cho cái việc mà nó đi lên như này nên những cái cổ phiếu hình chữ V đi lên thì chữ V này nó không có quá trình tích lũy thì các bạn thấy rằng là các bạn đầu tư có thể một vài lần các bạn thành công nhưng về chung cuộc thì cái kết quả nó sẽ không đạt như mong đợi đây là chữ V này Đấy. có thể nó sẽ gì ạ à? một vài trường hợp nó giảm ngay thì đấy là chúng ta cần lưu ý thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trong thị trường thì có lẽ là cái thông tin hấp dẫn nhất có lẽ thị trường vào đúng là cái cổ phiếu gì ạ cổ phiếu VIX không biết các bạn nghĩ nào nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn với cái cổ phiếu này so với thị trường chung Đấy, cái cổ phiếu này so với thị trường chung với góc nhìn nhá góc nhìn của DVD thì theo các các bạn nếu góc nhìn của DVD cổ phiếu này mạnh hay yếu hơn thị trường theo các bạn nha với góc nhìn nếu bạn nào đã học của DVD hoặc là đã theo dõi của DVD rồi thì các bạn nhìn thấy đây là cái thị trường chung này chỉ số thị trường chung nó nằm ở dưới thì cái cổ phiếu này đây là chúng ta nhìn được cổ phiếu này thì khi thị trường chung vẫn đang giảm vẫn đang giảm thì cổ phiếu này đã tạo ra một xu mới tạo ra một xu mới nên chúng ta gọi là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung và khi mà cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung chung tức là cổ thị trường chung giảm mạnh giảm rất mạnh tức là giảm có những cái phiên mà chúng ta là rất nhiều cổ phiếu giảm sàn và cổ phiếu này mạnh hơn thị trường cái phần đầu tiên là phần dưới này là bản thân là công ty người ta quét ạ tức là mua bên nọ bán bên kia thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ nếu chúng ta xét về cái cổ phiếu này thì chúng ta thấy có một cái thông tin vẫn là cái thông tin mà chúng ta có thể xem đây là cổ phiếu VIX thì chúng ta thấy là ở vùng này vùng này thì chúng ta thấy là một vài chủ tịch hội đồng của đây chúng ta nhìn này có một công ty quản lý tài sản chúng ta nhìn đúng không ạ chúng ta đã nhìn thấy một câu chuyện chưa ạ đây là một cái công ty quản lý tài sản bất động sản của MVMI và một cái công ty gì ạ ông Phạm Nhật Vượng ông mang cái số tiền cổ phiếu của ông ông chuyển sang cổ cổ phiếu này đấy đây là Vic ạ đây đây là một cái công ty thì đây chính là gì ạ mua thỏa thuận thôi quá trình này là quá trình mua thỏa thuận nên đây không phải là tại sao người ta là mua thỏa thuận ở đây theo bạn tại sao người ta là mua thỏa thuận ở đây khi mà cái cái cổ phiếu này người ta hai công ty này mua thỏa thuận ở đây thì cái phí cái phí đấy, cái phí và mọi thứ nó sẽ giảm rất nhiều nên đây là cái quá trình hồi phục họ sẽ mua vùng này đây là quá trình mua của cổ phiếu đây là cái công ty hai bên gọi là thỏa thuận cho nhau đấy cũng là cái công ty của ông gì ạ à? cũng là công ty của bác vượng chứ không phải không ạ à. thì đây là cái mà chúng ta có thể lưu ý trong cái việc mà những cái tín hiệu cổ phiếu mạnh của thị trường khi mà thị trường giảm mạnh nhưng cổ phiếu đã gì ạ à? nó đã tạo đáy thấp hơn cổ phiếu này nó sẽ tiếp tục tích lũy về cơ bản nó sẽ tiếp tục tích lũy trong thời gian tới à, chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu cơ bản này sau nhưng bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là với cổ phiếu này hiện tại mảng xe điện đang là gần như là ở Việt Nam đang là độc quyền rất là lớn và doanh thu và lợi nhuận trong cái mảng này trong thời gian tới rất là cao nhưng cái mà quan trọng nhất để người ta định giá cổ phiếu này và làm cho gì ạ à, nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia mạnh cổ phiếu này theo các bạn vì sao ạ à? theo các bạn là nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ có ý tham gia mua mạnh cổ phiếu này khi điều kiện gì diễn ra khi điều kiện cái quá trình bo cung ở vùng này là phần lớn là gì ạ bản thân là doanh nghiệp người ta tự quét ạ tự quét nha các bạn nhé trong xu hướng này doanh nghiệp tự quét nhưng tới đây nó sẽ có những cái bắt đầu nó có dòng tiền tới đây nó sẽ bắt đầu nó có dòng tiền khi mà bo cung này thì bắt đầu nó có dòng tiền đấy thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là vậy nếu cái cổ phiếu này tăng mạnh trong thời gian tới thì chúng ta cần phải xem là nó đến từ đâu chúng ta phân tích nó đến từ đâu một là là gì ạ chúng ta sẽ phân tích tất cả cái nguồn lực nó đến từ đâu ạ thế thì bây giờ chúng ta là IPO thì nó tạo ra gì ạ chúng ta biết rằng bây IPO IPO thì nó tạo ra gì ạ IPO nó tạo ra gì ạ đấy thế thì các bạn thấy không đấy có rất nhiều bạn bắt đầu thông minh rất là tuyệt vời rất là tuyệt vời đúng không đấy chúng ta đã nhìn thấy một vài cái và chúng ta đã hiểu một là gì ạ IPO thì khi mà IPO thì thường là gì ạ chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp lớn như là Facebook như là gì ạ Amazon Apple tất cả những doanh nghiệp lớn thì sau khi IPO thì tài sản doanh nghiệp tăng rất mạnh vậy tài sản doanh nghiệp tăng mạnh có một số doanh nghiệp á, lợi nhuận nó không cần lợi nhuận cao nó không cần lợi nhuận cao nó không cần EPS cao anh chị em hiểu ạ nó không cần EPS hay nó không cần lợi nhuận cao mà nó chỉ cần gì ạ à? tăng quy mô tăng quy mô vốn và khi mà tăng quy mô vốn thì nó là tài sản đấy tăng à, tăng quy mô tài sản thì đấy là người ta sẽ gì ạ à? đấy chính là cách người ta đầu tư bởi vì người ta có thể dựa vào lợi nhuận nhưng có thể là người ta mở rộng đầu tư nên nó tăng tài sản lên thì cái cách đầu tư như này là nó sẽ gì ạ cũng rất tuyệt vời đúng không là xạ giả sử như chúng ta nhìn thấy những cái cổ phiếu như nước ngoài đấy không có lợi nhuận như Tesla nhưng tài sản nó tăng rất mạnh cổ phiếu tăng rất mạnh cổ phiếu gì ạ cổ phiếu Amazon gần như là không không có lợi nhuận nhưng nó tăng được tài sản tức là đầu tư tiếp tục đầu tư tiếp tục đầu tư nên chính vậy tài sản tăng rất mạnh và khi tài sản tăng thì cổ phiếu tăng và như bạn đã hiểu rõ điều này comment số 3 thế bây giờ chúng ta thấy là cái cổ phiếu VIX này, này là nó tăng nó sẽ có dấu hiệu tăng tài sản rất là lớn trong thời gian tới khi mà được IPO cái điều thứ hai mình chúng ta biết là vừa rồi cổ phiếu này giảm mạnh vì sao giảm mạnh đó là gì ạ à? khi mà cổ phiếu giảm mạnh có phải là cái cổ phiếu này sau khi nó mở công ty ở Mỹ sau khi nó mở công ty của các nhiều công ty khác thì nó nhiều công ty khác nhé, mở rộng rất nhiều công ty khác thì nó đến được đâu ạ mở rộng rất nhiều công ty khác nó mở rộng như vậy thì nó phải vay vốn bằng gì ạ à? nó vay vốn bằng gì nó vay vốn bằng đồng D đồng USD mà khi đồng USD nó tăng mạnh đồng USD nó tăng như thế này cơ mà đồng USD này chúng ta nhìn thấy đồng USD để chúng ta nhìn thấy là so sánh đồng USD là đây đồng USD đúng không đồng USD nó tăng mạnh như này mà anh chị em ạ khi đồng USD tăng mạnh thì VinFast là con nợ rất là lớn đúng không tài sản sẽ tăng rất từ cái từ tài sản sẽ giảm rất mạnh các bạn có hiểu điều này không ạ à? nếu bạn nào hiểu comment số 3 đi tức là cái tài sản tăng rất tức là cái đồng này tăng mạnh bởi vì người ta vay mà vay bằng USD mà nên cái tài sản và nó sẽ bị ảnh hưởng bị giảm mạnh nên nhà đầu tư nước ngoài người ta o leo lo ngại này nếu các bạn để ý xem thời gian vừa rồi á khi cái cái cái đồng này lên thì nếu các bạn cứ theo dõi các trang mạng xã hội thì chúng ta thấy ngay về thông tin tiêu cực cổ phiếu này Đấy, rất nhiều thông tin tiêu cực nhưng bây giờ chúng ta lại nhìn thấy điều gì đang diễn ra đây điều diễn ra điều gì đang diễn ra này cái đồng này nó đang trong xuống giảm đáy sau thấp hơn đáy sau thấp hơn và có thể nếu khi mà Fed đưa ra tăng lãi suất hay giảm lãi suất trong thời gian tới ta kể cả tăng lãi suất nhá bây lúc này mà Fed tăng lãi suất thì cái giá của cái gì ạ giá của cái thằng DI này thậm chí nó vẫn giảm bởi vì cái tính này là mang tính đầu cơ nha cái tính này là mang tính đầu cơ nên tất cả các thông tin kia nó không còn gì ạ nó không còn mang giá trị nữa nên nó càng giảm thì có phải là nó được hưởng lợi không ạ nhưng mình không nó phải được hưởng lợi không ạ bởi vì nó vay trái phiếu phát hành trái phiếu rất lớn bằng gì ạ bằng đồng USD đấy thì đấy chúng ta hiểu đơn giản là người ta sẽ nhìn vào đó để người ta định giá về tài sản và khi người ta định giá tài sản thì tôi thấy là cái cái tài sản nó bị co lại bởi vì một lượng vay rất lớn nên bắt buộc người ta sẽ rút tiền ra và khi rút tiền ra thì cổ phiếu nó giảm thôi nhưng bây giờ nó có hai cái một là IPO hai là gì ạ à? hai là cái đồng AD nó giảm đấy AD nó giảm thì đây nó là hưởng lợi hưởng lợi cho nó vậy cái đồng này nó giảm thì cái cổ phiếu nào được hưởng lợi nữa theo các bạn là cổ phiếu nào được hưởng lợi nữa nếu ban nãy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đọc tờ báo á thì chúng ta thấy điều gì ạ à? có một cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là được hưởng lợi nữa đó là cổ phiếu Hòa Phát Hòa Phát vay 50%, cái vốn vay của Hòa Phát là 50% bằng đồng. Đồng gì ạ? À? Đồng USD. Nên vừa rồi nó giảm mạnh. Thực, thực tại của nó khi đến đây là gì ạ? À? Thực tại khi đến đây là làm sao? Đến đây này là nó đã dừng rồi. Nhưng lúc này là lúc gì ạ? À? Cái đồng đây nó tăng trần, nó tăng rất mạnh. Khi tăng rất mạnh thì tài sản của cổ phiếu này giảm thôi cái tài sản giờ giảm thì bắt đầu nhà đầu tư nước ngoài nó bán ra chúng ta nhìn thấy đặt này nhà đầu tư nước ngoài bán ra mạnh không ạ người ta bán ra để cắt lót mà cắt lót mà khi nó cắt lót thì bắt đầu gì ạ cổ phiếu giảm mạnh thôi và bây giờ thì chúng ta thấy là thông tin thì nó vẫn chưa là phải là tích cực là nhưng tuy nhiên thì giá cổ phiếu này nó có hồi hồi là do bùng nổ theo đà thứ hai là gì ạ? tin nó vẫn là xấu nhá tin thông tin của nó về lợi nhuận về các thứ nó vẫn xấu nhưng rõ ràng chỉ có mỗi thông tin về gì ạ cái, cái đồng ISD DI nó giảm nên nó làm cho gì ạ nhà đầu tư nước ngoài lại tiếp tục quay trở lại mua cổ phiếu bạn có hiểu không ạ bao nhiêu bạn đã hiểu cổ phiếu này tức là người ta cắt lót ở đây người ta cắt lót ở đây khi người ta cắt lót đấy người ta bán hết ra nhưng khi mà cái đồng u ấy, e XY ấy nó có xu hướng giảm thì bắt đầu người ta quay trở lại người ta mua đấy thế thì khi mà chúng ta đầu tư gọi là đầu tư giá trị ấy, thì không phải là chúng ta cứ mua ở trong cái xu hướng giảm này bởi vì trong xu hướng giảm này thì chúng ta cũng không biết bao giờ cổ phiếu nó sẽ đi về đâu có thể nó về 12 có thể nó về 8 có thể thậm chí là xuống 5 không biết được tại vì nhiều nhà đầu tư trước đây phải về 26 là ngon rồi đúng không sau đó chúng ta là về bảo về 18 là ngon rồi nhưng thậm chí là nó xuống 12 nên không thể ai biết rằng là đến đâu là nó tốt nhất nhưng tuy nhiên thì trong đoạn này này nếu anh chị em để ý một chút thì rõ ràng là đồng DI nó đã có xuống giảm và khi xuống giảm thì bắt đầu nhà đầu tư nước ngoài có xu mua và đây chính là cái quá trình hồi phục do dòng tiền nhà đầu tư ngoài tham gia vào rất lớn đấy là cách mà các bạn có thể thấy được là dòng tiền vừa rồi nó đến từ nhà đầu tư nước ngoài vậy bây giờ nếu bình bình thường chúng ta đầu tư thì tất cả mọi người đang bị một cái trò chơi và chúng ta đang làm ngược lại nếu các bạn nhìn thấy này trong xuống tăng nhé trong xuống tăng bạn nhìn thấy một cái cổ phiếu đặc biệt là cổ phiếu blue chip nha bạn thấy là xuống tăng thì bạn mua bất cứ lúc nào cũng thành công bất cứ lúc nào thành công cái tội gì bạn phải mua cổ phiếu trong chu kỳ giảm như này tại vì nếu chúng ta cứ mua cổ phiếu giá rẻ trong chu kỳ giảm này thì rõ ràng là mua ở lúc nào cũng thua lỗ ngược lại chúng ta cũng thấy là trong thời gian vừa rồi rất nhiều nhà đầu tư cũng mua cổ phiếu giảm trong chu kỳ giảm như này khi mà mua cổ phiếu trong chu kỳ giảm này thì chúng ta bị thua lỗ là đương nhiên vậy bây giờ chúng ta thấy là nếu cổ phiếu này nó đang có dấu hiệu chu kỳ tăng thì chúng ta đợi tích lũy để chúng ta gom chúng ta mua cổ phiếu trong quá trình tích lũy trong chu kỳ tăng có tuyệt vời không ạ nếu anh chị em thấy nó tuyệt vời thì comment tuyệt vời tức là chúng ta chỉ mua khi dùng này chúng ta có thể không mua được nhưng rõ ràng là sau khi có thể nó tích lũy tạo ra một cái vai bên phải thì lúc này nó có thể là một chu kỳ tăng thì lúc này nó có thể vượt qua 24 30 thậm chí là 40 60 thậm chí là cao hơn nữa còn trong trường hợp mà chúng ta cứ mua ở vùng này bảo là nó giá nó tốt giá nó rẻ nhưng rõ ràng là mọi người đã mua ở đây rất nhiều rồi mua ở đây rất nhiều rồi nên có rất nhiều các quỹ các tổ chức hiện tại vẫn còn lâu mới về bờ còn lâu mới về bờ chứ không phải là nó về bờ đâu nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta đợi nếu chúng ta không mua được vùng này chúng ta đợi tại vì kiểu gì nó phải tích lũy xong nó mới lên được nó không thể nào tự lên được biến động ngắn như này khẳng biến động lắm như này đấy thì chúng ta thấy rằng là đấy thế thì câu chuyện này là cái mà chúng ta cần phải nắm rõ được tiếp theo là chúng ta thấy rằng là tất cả cổ phiếu thế bây giờ chúng ta để ý trong các nhóm thì chúng ta có lẽ là nhìn nhóm cổ phiếu việc ngân hàng đúng không <coughs> ngân hàng thì sao ngân hàng ngân hàng thì nếu nó đang biến động như này thì nó chưa lên chưa lên được cái biện lớn nó chưa lên được các bạn mua cổ phiếu không phải là các bạn mua lung tung lúc nào cũng mua bởi vì chúng ta mua là bao giờ chúng ta cũng mua ở trên một cái quá trình tích lũy là sự cổ phiếu này các bạn mua những cái quá trình tích lũy này các bạn mua nên mới là thành công hết các bạn mua trong quá trình tích lũy siết chặt như này các bạn mua đều thành công hết các bạn mua ở đây cũng thua lỗ mua ở đây thua lỗ mua ở đây thua lỗ nó phải có quá trình tích lũy lại các bạn mua ở đây thậm chí là mua ở đây thì cái việc này nó mới tạo ra độ an toàn cho chúng ta tất cả chu kỳ của nó chẳng hạn đây là quá trình rũ bỏ thì đây là những cái quá trình mà chúng ta có thể mua được sau khi rũ bỏ quá trình tích lũy thế thì khi mà chúng ta đang mua cổ phiếu nó đang nằm lơ lửng ở đây đúng không chẳng hạn như bạn này chắc là lần đầu tiên bạn đầu tư chứng khoán nên bạn không biết là cổ phiếu nó tích lũy như nào tức là cái cổ phiếu nó đang ở trong cái vùng này đúng không nó đang cần phải gì ạ trong thời gian tích lũy còn nếu chúng ta mua những cái cổ phiếu nó đang trên hình chữ V mà chúng ta không biết rằng là nó hồi phục đây là có quá trình hồi phục đúng không đây hồi phục thì chúng ta mua xong có thể về bị thua lỗ đây là quá trình hồi phục đúng không mua xong về có thể đợt này tháng đây là quá trình hồi phục mua xong có thể bị thua lỗ và tất cả những cái quá trình hồi phục này chúng ta không thể biết đâu là đáy các bạn có đồng ý không ạ tất cả quá trình hồi phục này không thể biết đâu là đáy trừ khi nếu chúng ta gọi là mua bùng nổ theo đà thì đây là gọi là phiên bùng nổ theo đà đó thế thì câu chuyện đấy là khi mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự này thì câu chuyện đây chúng ta thấy là hiện tại nó đang gặp vùng kháng cự này thì nó cần phải tích lũy nếu nó không tích lũy hay là chúng nó bắt đáy ở cái vùng dưới này nó sẽ không cho giúp chúng ta mang lại quả và hiện tại chúng ta thấy nó rẻ cổ phiếu này hiện tại là nó là một trong những cái cổ phiếu được gì ạ nhà nước có thể là thoái vốn hoặc là có thể tăng zoom cho nhà đầu tư ngoài nhưng tuy nhiên thì không phải là chúng ta mua ở đây mà chúng ta cần phải đợi thêm thời gian xem nó tích lũy như nào chúng ta có những cổ phiếu CDG nó không tự tự như vậy từ khi nó gặp đỉnh này thì cái việc mà để cho nó có thể đi xa hơn là vì nếu cái quá trình tích lũy ngắn nó không đi được xa tích lũy ngắn nó không đi xa nên chính vì vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu này cũng cần phải thời gian tích lũy nên nó đúng về theo cái thị trường chung chúng ta thấy lên BIDB tất cả những cái cổ phiếu nhỏ nhỏ ngân hàng thì chúng ta thấy là hiện đại đây là những cái vùng biến động lớn nó vượt đỉnh với biến động lớn nó không lên được ngay nha biến động lớn nó không lên được ngay nên nếu biến động lớn không lên ngay thì chúng ta tương lai là chưa lên được nó chưa lên được bởi vì nó đang biến động lớn tức là cái cổ phiếu này đang được nhà đầu tư bán ra đây bán ra này họ đã đang bán ra đây ạ họ tiếp tục bán ra đây thế thì bây giờ số lượng người ta đang bán ra số lượng lớn thì chúng ta thấy rằng là nhà đầu tư nhỏ lẻ chưa đủ thời gian để mua vào cổ phiếu nên nếu có có mua ở đây rất rủi ro cao những cổ phiếu mà chúng ta thấy rằng là nó đang test lại đây đây là test này cổ phiếu đang test lại cái cái đỉnh này đây đây là một cái mô hình hai đáy rất là đẹp đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai sau khi đáy thứ hai mà nó test lại cái gì ạ à? nó test lại cái đỉnh của đáy thứ hai này thì trong trường hợp cái biến động ở đây nó nhỏ này thì nếu biến động nhỏ mà khối lượng lớn quá trình hồi phục thì đây là điểm mua rất là đẹp đây là điểm mua rất là đẹp nhá đây là chúng ta phải đợi nhá quá trình chúng ta sẽ không mua trước các bạn có hiểu không ạ tức là chúng ta không thể đoán cái tương lai trước cổ phiếu này mà chúng ta chỉ đợi xem là cái phiên tiếp theo tiếp theo khối lượng tiếp tục nhỏ không hoặc là nếu trong trường hợp cổ phiếu này tăng mạnh tức là nó phải tăng mạnh nó phải vượt qua cái đỉnh này nó phải phải vượt qua những cái gì ạ cái áp lực nhà đầu tư đang bị kẹt ở đây thì đây là một cổ phiếu rất là tuyệt vời dành cho chúng ta thế thì trong cái nhóm ngân hàng thì không phải chúng ta cứ nhìn thấy cổ phiếu ngân hàng nào chúng ta cũng mua giả sử đây chúng ta gọi là liên việt quốc banh thì cổ phiếu này nó đang cho chúng ta khối lượng lớn như này nó không lên được nó không lên được nó đang gặp kháng cự này và chúng ta cứ đòi nó lên hay chúng ta đang nhìn một cái cổ phiếu này đây là mô hình hai đáy đáy thứ đây là đáy thứ nhất đáy thứ hai hoặc là chúng ta có thể nói ba đáy cũng được đáy thứ nhất đáy thứ hai và đáy thứ ba đáy đáy thứ ba bao giờ nó cũng phải thấp hơn hai cái đáy này và sau đó nó kéo lên chúng ta sẽ không mua ở đây cũng sẽ không mua ở đây mà chúng ta sẽ mua ở cái quá trình sau khi nó tích lũy đây chúng ta gọi sau khi tích lũy ở trên gần đỉnh và cái điểm mua này đấy là cái điểm mua đây là cái cái cái này là chúng ta thấy là nó hình thành khi mà cái quá trình tích lũy ở đây xác nhận một số cổ phiếu không tích lũy mà nó quá kéo lên đây chúng ta đang nhìn này đây là các bạn nhìn thấy không ạ đây là những cái này đã vẽ sẵn rồi đúng không và như bạn đã nhìn thấy là một cái video đã vẽ sẵn được cái chương trình này tức là sau khi nó tích lũy thì nó sẽ tăng nó sẽ tăng và đây chính là cái cách nhưng khi nó tăng đến từ điểm này từ 9 lên đến gì ạ à? vùng này rồi thì lúc này cái quan trọng là không phải tích lũy bao lâu mà cái vùng tích lũy này này nó phải siết chặt khối lượng nhỏ siết chặt khối lượng nhỏ và cái việc xác nhận này nó phải khối lượng lớn bởi vì nếu khối lượng tích lũy dài nhưng cái vùng này biến động lớn khối lượng lớn thì cái quá trình xác nhận này nó có thể thất bại chúng ta lấy một cổ phiếu như này cổ phiếu HPG hôm qua à, HAG hôm qua có rất nhiều bạn có hỏi Dũng là cổ phiếu này có mua được ở đây đúng không các bạn nào có đồng ý hôm qua có ai như các bạn hỏi cổ phiếu này không ạ là cái cổ phiếu HAG nếu bạn nhớ là cổ phiếu này Dũng bảo là cổ phiếu này làm sao ạ comment cả cổ phiếu HAG là cổ phiếu gì ạ tức là về nếu về góc độ mà chúng ta gọi là những cái thông tin của nó thông tin của nó hiện tại này tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận đúng không mọi thứ là nó đang là có nó đang là cổ phiếu tăng trưởng khi mà cổ phiếu này đang tăng trưởng nhưng tuy nhiên là nó đang có cái nền rất là ngắn người ta đang gì ạ tạo ra cái nền rất ngắn khối lượng lớn này nó lỏng lẻo thì cái lỏng lẻo hôm qua cổ phiếu này tăng thì nhiều bạn hỏi Dũng là mua được không thì Dũng bảo Dũng không mua mình không mua cổ phiếu này mình không mua cổ phiếu này và mình gì ạ à? sẽ đợi cổ phiếu này đây chúng ta đang, đang thấy là đây là những cái này nhé các bạn cứ nhìn xem tại vì có một số bạn mà bây giờ cái gì nó trải qua rồi thì mới nói thì đây là Dũng đang phân tích nó này các bạn nhìn thấy không đây là phân tích rồi đúng không bao nhiêu bạn đấy đây là cái quá trình phân tích nó này nếu mà quá trình này nó tích lũy thì làm sao nó được quá trình tích lũy nó quá trình tích lũy mà tăng thì chúng ta mua các bạn hiểu không ạ tại vì cổ phiếu này hiện tại là nó có tốc độ tăng trưởng doanh thu lợi nhuận khá tốt cái triển vọng của nó và từ, từ bây đến tết thì việc mà bán xuất lợn ra thì đây cũng là một trong những cổ phiếu tiềm năng nó đang lỏng như này mà thì nó phải tích lũy lại đó đang lỏng này phải tích lũy lại nha đang lỏng phải tích lũy lại còn nếu không tích lũy lại không lên nữa mà chúng ta mua ở đây làm sao mua ở đây thì có thể thị trường giảm nó cắm đầu xuống nha nên ở đây các bạn tại vì ở đây có nhiều bạn xem gọi là xem gọi là có những bạn xem thì gọi chỉ xem cổ phiếu thôi các bạn cần phải nắm rõ được cái bản chất của nó còn không nếu chúng ta cần xem cổ phiếu nào tốt rồi thì khi mà hôm trước các bạn xem cổ phiếu thì các bạn một số bạn xem là cái cổ phiếu này tốt thì thấy là cũng qua trần luôn luôn nhưng Dũng có nói rằng là nó cần phải tích lũy nó ngắn là nó sẽ khó lên nó ngắn là khó lên nó nó nick tính ngắn nó khó lên nên cái vấn đề là chúng ta sẽ gì ạ không mua và đấy tức là thời gian tích lũy nó sẽ mua ok thì trước khi chúng ta phân tiếp ờ, cổ phiếu nữa thì ở đây không biết là bao nhiêu bạn đã nhận được sách và vào Zoom để tối mai Dũng có buổi hỗ trợ các bạn đọc biểu đồ tức là bây chúng ta biết rằng là thường thông thường á thì khi mà chúng ta thấy là tất cả nhà đầu tư thành công nhất thế giới như là Livermore, O'Neill, Mac Mini tất cả tóm lại tất tần tật thì cái việc ngoài cái vấn đề là phân tích cơ bản xong thì cái việc mà đọc biểu đồ là cực kỳ quan trọng đọc biểu đồ á nên một số bạn mà là toàn nói về ngược thị trường hay là toàn nói về quay quá khứ nhưng nếu mà chúng ta thế bây giờ tại sao tương lai nó có giống quá khứ không trước khi chúng ta phân tích về thị trường theo các bạn là tương lai tức là cái biểu đồ tương lai nó giống quá khứ không những cái gì nó diễn ra trong tương lai ấy, cái biểu đồ nó có giống quá khứ không bao anh chị em mà nó giống quá khứ thì comment số 1 còn anh chị em nào không giống quá khứ comment số 2 Vậy các bạn bao nhiêu bạn đã xem được sách rồi? Nếu bạn xem sách rồi, comment là xem ạ. À. Comment xem. Thì có phải là mọi cái biểu đồ trong quá khứ, trong tất cả mọi thứ từ là tích lũy, từ là phân phối nó đều giống nhau ạ? Nếu các bạn thấy nó giống nhau thì comment là giống nhau, còn bạn không thấy giống nhau nhá. Thì comment là không. tức là đây là những cái quá trình mà khi Dũng chia sẻ các bạn nó là gì ạ tất cả những cổ phiếu ngẫu nhiên và những cổ phiếu tốt nhất thị trường nó hàng 200 biểu đồ vậy có phải là cái việc mà gì ạ vậy phân tích của quá khứ thì nó có phản ánh về tương lai không ạ vậy câu hỏi tại sao thứ nhất là tất cả những nhà đầu tư tất cả các nhà đầu tư không đọc biểu đồ hoặc là đầu tư bị cảm xúc tất cả nhà đầu tư bị cảm xúc không đọc biểu đồ bị thua lỗ triền miên tức là hết năm này qua năm khác hết năm này qua năm khác đều thua lỗ nha tất cả nhà đầu tư đều thua lỗ triền miên hết năm này qua năm khác học tất cả phương pháp đều bị thua lỗ bởi vì họ không đọc biểu đồ có sai là không cũng biểu đồ ví dụ như các bạn đi từ từ đây sang Hồ Chí Minh chẳng đấy thì chúng ta thấy là chúng ta có rất nhiều con đường để đi một số chúng ta đi ở ờ, đường gì ạ đường bộ một số đi xe đạp một số thì chúng ta đi đường trong cái đi xe đạp đường, đi bộ đi ô tô thì chúng ta thấy là có những người đi đường mòn Hồ Chí Minh có những người thì đi đường đường ờ, có thể đường nào đó tóm lại là có rất nhiều con đường để đi đến Hồ Chí Minh nhưng rõ ràng là gì ạ có những người đi phải mất bao nhiêu năm ạ phải mất hàng 10 năm chưa chắc đã đến Hồ Chí Minh nhưng nếu mà bây giờ chúng ta không biết gì nhá không biết gì cả dù là chúng ta không biết Hồ Chí Minh ở đâu thì cách đơn giản nhất là gì ạ chúng ta đặt vé máy bay và chúng ta ra sân bay nhìn à, lên cái cái máy bay đi Hồ Chí Minh thế là xong thì ở đây chúng ta thấy là cái biểu đồ nó phản ánh đầu tiên là gì ạ nó phản ánh về quy luật cung cầu vậy nếu chúng ta thiếu hiểu rõ về quy luật cung cầu thì dẫn đến là chúng ta gì ạ không thể thành công được trên thị trường nên khi các bạn bảo tại sao cứ nói về quá khứ tại sao không nói về tương lai bạn phải hiểu về quá khứ thì bạn mới biết được là tương lai cổ phiếu nó như nào nên người ta mới có cái gì ạ à? có một phần quan trọng mà phần lớn nhà đầu tư chứng khoán thành công cần phải có đó là gì ạ à? đó là gì ạ à? đó là cần phải viết cái gì ạ các bạn comment viết cái gì ạ viết cái gì cần phải viết cái gì ạ hàng ngày khi mà chúng ta biết cái điều đó thì mọi thứ chúng ta hiểu đơn giản là vận động thị trường giống nhau vô cùng bởi vì thứ nhất thị trường nó tuân theo một số quy luật đúng rồi viết nhật ký khi chúng ta viết nhật ký thì chúng ta thấy là tại sao chúng ta không chúng ta lại có cái điều mà rất là ngớ ngẩn khi mà mọi thứ nó lặp đi lặp lại mọi thứ nó lặp đi lặp lại mà chúng ta không biết lặp đi lặp lại mà chúng ta không biết nha nên chính vậy các bạn cần phải viết nhật ký hàng ngày Dũng có một cái bạn tên là Mạnh Phạm Nguyên Mạnh à, Đỗ Nguyên Mạnh bạn này ờ, quê ở Thanh Hóa bạn này trước khi bạn đầu tư thì bạn làm uh, trình dược tức là bạn làm trình dược mỗi tháng bạn thu nhập ở 2 đến 30 triệu sau đó bạn nghỉ lúc đấy bạn nghỉ và bạn thì đầu tư thì giai đoạn đầu bạn đầu tư 200 triệu sau đó lỗ chỉ còn 60 triệu thôi lúc này bạn hoang mang quá thì Dũng bảo rằng bây giờ có cách nào không ở bây giờ viết nhật ký sau khi bạn viết nhật ký xong thì Dũng yêu cầu là bạn này gì ạ là cần phải xem lại các biểu đồ xem lại các biểu đồ những cổ phiếu thành công thì năm 2017 hồi đến năm 2017 78 từ 60 triệu đó bạn giao dịch bạn lãi được hơn 2 tỷ các bạn lấy là lãi được bao nhiêu phần trăm hiện tại bạn đang làm ở trong công ty PVS PVS đó. và rất nhiều nhà đầu tư đã thành công khi mà chúng ta viết nhật ký và xem lại biểu đồ những nhà đầu tư thành công nhất như là Mac Mini, William tất cả vậy bao nhiêu bạn thấy là Dũng đã từ cái biểu đồ của đồng DXY Dũng đã đưa ra là cổ phiếu cái đồng đấy tạo đỉnh nếu các bạn biết cái điều này thì comment biết ạ cái gì rõ ràng là cái điều này nếu bạn biết thì comment biết ạ tức là cái một cái video ở trong trong cái video như giống như này nhưng nhiều người người ta không quan tâm ạ à. người ta bảo là bây giờ xem đồng DXY làm gì tại sao mà phải cần xem đồng ý đi tại vì chúng ta biết rằng là nếu cái đồng đấy mà nó đạt đỉnh thì làm sao ạ cái đồng đấy đạt đỉnh thì chính sách kinh tế vĩ mô của Việt Nam nó sẽ thay đổi rất là nhiều và chúng ta biết là chính sách kinh tế vĩ mô thay đổi nhiều thì nhiều khả năng gì ạ thị trường sẽ tạo đáy đúng không thế thay vì chúng ta cứ phân tích nhìn vào những thông tin tiêu cực ở trên thị trường mà chúng ta không hiểu rõ rằng là tại sao đã có dòng tiền người ta mua dòng tiền nước ngoài tham gia vào bởi vì đồng DI nó đạt đỉnh và nó đạt đỉnh thì nó phải rớt và khi nó rớt thì nhà đầu tư nước ngoài trước đây là người ta rút tiền ra khỏi Việt Nam mà bây giờ nếu người ta không nộp tiền và đầu tư Việt Nam thì rõ ràng là người ta gì ạ à? bị thua lỗ rõ ràng là người ta đang bỏ lỡ cơ hội vậy chúng ta cũng tương tự như vậy khi các bạn đầu tư thì các bạn thấy rằng là Dũng nhớ trong cái khóa học bí mật đầu tư của Dũng thì các bạn biết rằng là nó có ba cái bí mật bí mật đầu tiên là các bạn thấy là, là chúng ta phải nhìn thấy tương lai là năm 2025 là Việt Nam trở thành nước mới nổi vậy tương lai như vậy thì chúng ta cần phải xem xem là trong thời điểm nào dòng nào có thể dẫn đầu cổ phiếu nào có thể dẫn đầu và trong thời gian tới thì chúng ta đầu tư vào nhóm nào và nếu chúng ta để ý một chút thì nhóm nào nếu chẳng hạn các bạn đấy nếu trong thời gian tới năm 2024 giữa 23 24 thì nhóm nào sẽ là cái nhóm mà gì ạ đẳng cấp nhóm nào là nhóm có thể tạo ra một cái xu hướng thị trường tăng sức mạnh thì lúc này chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ nếu mà được bơm tiền nếu mà đồng USD giảm thì người ta sẽ đầu tư vào gì ạ người ta đầu tư vào dòng gì ạ người ta phải đầu tư vào tài chính mà trong tài chính thì chắc chắn phải có ngân hàng đơn giản thế thôi chúng chưa phân tích về phân tích cơ bản chưa phân tích về gì báo cáo tài chính chưa phân tích gì cả nhưng ít nhất chúng ta phải có một cái đầu để tư duy vì năm 2025 và lúc đó bạn biết là Việt Nam là mới nổi rồi thì lúc đó thị trường thị trường làm gì ạ thị trường nó đã đỉnh rồi khi mà bạn đã đỉnh bạn mua vào thì các bạn là, là những nạn nhân nạn nhân chứ không phải là nên nếu mà các bạn nhìn thấy là vì nhiều cổ phiếu đầu cơ vừa rồi ấy, nó tăng rất là mạnh tức là đầu cơ không phải là cổ phiếu kém chất lượng nhé bạn nhé các bạn hiểu không đầu cơ là gì ạ người ta tạo ra game mà game này nếu bạn nào học về gì ạ Lee Mo thì các bạn thấy rằng là rõ ràng là anh em họ hàng người ta bán hết cổ phiếu ra mà họ vẫn khuyến nghị các bạn mua vào và các bạn cứ nghe theo khi mà Dũng chia sẻ thì các bạn cứ bảo rằng là ông cứ nói đi nói lại cổ phiếu nhưng rõ ràng là gì ạ nó có hai cái cái thứ nhất là chúng ta đang bị lỗ cổ phiếu đó chúng ta đang không vui cái điều thứ hai là gì ạ chúng ta một là chúng ta bị lỗ cổ phiếu nên nói lại cổ phiếu đó chúng ta không chịu học bài học tại vì phần lớn chúng ta rất lười học lại những bài học mà chúng ta đã trải qua nhưng khi bạn không học những bài học của bạn đó, thì bạn sẽ không được không bao giờ tốt nghiệp được kiểu gì bạn phải học lại cái bài học của bạn nên dũng khi mà dũng chia sẻ một cái điều nào đó thì các bạn cần phải xem lại lý do tại sao mình thua lỗ để mình học lại bài học của mình tại vì mình là chính là người thầy người thầy số 1 người thầy quan trọng nhất trong đầu tư chứng khoán chính là mình không nào hết nhá mình chính là bài học là người quan trọng nhất người thầy thứ hai nếu các bạn thấy là bạn nên đọc sách bởi vì sách là là rất nhiều các trường phái đầu tư khác nhau xem là cái nhóm nào phù hợp với bạn người thầy thứ ba là các bạn có thể đi xem là những người bạn của bạn những ai thành công nếu mà trong thị trường đi xuống á bạn đừng chơi những người này trong trường đi xuống mà họ tu lỗ thì bạn thì đây không phải là người thầy của bạn trong thị trường đi lên thì ông nào cũng thành công ông nào cũng thành công thành công thậm chí hai ba trăm năm trăm phần trăm lợi nhuận đều tốt hết nhưng trong thị trường đi xuống này này bạn xem những người bạn của bạn ông nào thành công ông nào thành công thậm chí có lợi nhuận thì đấy là người thầy của bạn thế rồi các bạn nên hiểu rõ chưa từ trong thị trường giảm như này này người ta thành công thì các bạn có thể chơi những người như vậy hoặc là khi các bạn chọn những người thầy các bạn tham gia thì các bạn sẽ thấy là đấy mới là người thầy còn bây giờ trong đi xuống tội lỗ giống nhau xong đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho gì ạ à? đổ lỗi cho chính phủ đổ lỗi cho gì ạ à? <coughs> phép đổ lỗi cho mỹ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ sao bảo là gì ạ à? do thị trường đúng không thực tế trong thị trường đi xuống này cũng dung không ờ, nghĩ dung thấy là nếu bình thường các bạn có kiến thức các bạn kiếm kiếm lợi nhuận còn tốt hơn kể lúc thị trường lên cả thị trường tốt hơn cả lúc thị trường lên thế thì bây giờ như này à, tại vì trước khi mà tại vì ngày mai tối mai còn một số bạn đã lấy sách ngày 20 tháng 11 thì Dũng có một cái dịp tặng các bạn sách thì các bạn nào có thì roi vào nhóm roi vào zoom tối mai Dũng sẽ gì ạ chỉ chia sẻ với các bạn cái bí mật về biểu đồ về đầu tư chứng khoán các bạn sẽ thấy là gì ạ mọi cái bí mật đó nó dễ nó dễ đến mức là gì ạ khi mà các bạn biết rồi bạn thấy rằng là tại sao mình lại ngớ ngẩn như vậy tại sao mình lại ngớ ngẩn khi mà thị trường tạo đỉnh mà mình vẫn mua vào tại sao thị trường tạo tạo đỉnh mà mình gì ạ vẫn bám vào cổ phiếu bởi vì mình không nhận ra lúc đấy mình bị phụ thuộc vào những người khác và có những cổ phiếu nó có nền tảng rất là đẹp chẳng hạn như là dung bắt đây dung nói cổ phiếu gì nếu cổ phiếu này nó tích lũy đúng không tích lũy thêm khoảng độ bốn năm phiên mà tăng thì các bạn mua tỷ lệ thành công bao nhiêu ạ nếu mà nó tích lũy đây là biến động mạnh này hay là ngày mai nó nó tích lũy cả vẫn như là tích lũy thì cái việc nó tăng mạnh thì các bạn thấy mua thành công hoặc là dũng cho bạn bạn một cổ phiếu gì ạ à? cổ phiếu uh, ờ, mb ví dụ như thế nếu cổ phiếu này nó đang gì ạ à? đang tích lũy lại cái vùng này này vùng này thì nó tăng lại thế các bạn thấy là đầu tư thành công nhưng bây giờ các bạn mua trước các bạn mua trước làm sao biết tương lai nó như nào bởi vì chúng ta đầu tư là chúng ta phải đứng trên vai big boy chúng ta phải đứng trên vai những nhà đầu tư tổ chức phải đứng lên vai dòng tiền lớn chứ không phải là các bạn cứ nghe nghe theo chuyên gia kể cả nghe theo dũng các bạn đều là thua lỗ nha các bạn thua lỗ nên khi các bạn có kiến thức rồi dũng chia sẻ thì các bạn biết là các bạn phải làm như nào còn bây giờ các bạn nhìn thấy một cổ phiếu nó có như này này nó có một cái điều rất là tôi không hiểu như nhưng nó rất là vớ vẩn đấy trong hàng nghìn cổ phiếu mình chia sẻ nó đúng đến 90 100 cổ phiếu đấy chia sẻ nó đúng đến 90 cổ phiếu 95 cổ phiếu nhưng chỉ cần có ba cổ phiếu nó lỗi nó sai thôi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta tập trung vào toàn bộ cổ phiếu sai đúng không ạ chúng ta sẽ tập trung vào toàn bộ cổ phiếu sai và chúng ta sẽ có những góc nhìn khác nhưng tại sao chúng ta không nhìn vào toàn bộ cả một cái chu kỳ thị trường nếu anh chị em nào làm đúng thì chúng ta sẽ né tránh toàn bộ một chu kỳ giảm rất là mạnh của thị trường chúng ta đã không phải bị thua lỗ thậm chí là mỗi một cái sóng đi lên các bạn đều có tiền đúng không cũng đều chia sẻ đều có nhịp để các bạn có thể kiếm được tiền dù nó không nhiều 20 phần trăm 30 phần trăm trong nhịp này cũng thế thôi khi mà thị trường đi lên nó vào chen vào sóng thì nó có một cái bí mật này sau khi bạn nào xong cái chuyện bí mật quan trọng đó là gì ạ không phải cổ phiếu bạn thích bạn yêu nó lên <coughs> mà cổ phiếu đấy nó phải có dòng tiền của các tổ chức nó phải có dòng tiền của các big boy nên nhiều bạn cứ thích bám chấp vào một cổ phiếu một nhóm cổ phiếu mà bạn mua nó sẽ không lên đâu nên chính vì vậy các bạn phải nắm rõ được biểu đồ có một lời mà cuối cùng mà các bạn có thể đọc những sách của Magni hoặc là cuốn sách của gì ạ của Wimonel hôm qua Dũng được à, bạn Thái Phạm bạn tặng cho một cái cuốn sách đây đây là cuốn sách đấy đây là nếu bình thường các bạn thấy là tất cả những cuốn sách này là Dũng phải đọc hết và chia sẻ cho các bạn nếu các bạn bình thường các bạn có tiền hoặc là có thời gian thì các bạn mua mua những cuốn sách này con đọc nhưng trong trường hợp mà mình theo dõi thì các bạn chia sẻ những cái chia sẻ của Dũng trong thời gian tới nó đều mang cho bạn những cái cái gì ạ cái tư duy để các bạn thành công thì trước khi kết thúc chương trình này có một số tư duy quan trọng mà Dũng muốn gửi anh chị em và các bạn tư duy đầu tiên là gì ạ tư duy này quan trọng nhất là đầu tư theo xu hướng thị trường chung tức thị trường chung quan trọng nhất chúng ta phải đầu tư theo xu hướng sai lầm sai lầm một số nhà đầu tư bị sai lầm đó là gì ạ khi cổ phiếu giảm chưa biết xu hướng cứ mua trung bình giá xuống trung bình giá xuống trung bình giá xuống thế thì cái sai lầm thứ nhất này này mua trung bình giá xuống thì chúng ta bị thua lỗ đầu tiên là chúng ta bị thua lỗ mà nếu mà lỗ cứ 10 phần trăm là 11 phần trăm hòa vốn 20 phần trăm là 25 phần trăm hòa vốn nếu 30 phần trăm là gì ạ mất khoảng hơn 40 trăm hỏi vốn mà nếu chúng ta mẫu 50 phần trăm thì không bao giờ có thể lấy lại được cái số vốn ban đầu đấy là cái sai lầm đầu tiên cái sai lầm thứ hai là nếu bạn giả sử trong một xu hướng giảm này bạn thích cổ phiếu như việc banh. ví dụ nhá ví dụ ví dụ nhá các bạn nhớ comment là ví dụ tại vì nhiều nhiều bạn nghe thì nghe nghe kiểu như là nghe một đoạn sau đó vào thì comment nó không không đúng thì các bạn phải nhớ đây là dụ ví dụ Vietcombank thì bây giờ giả sử bạn mua một banh thì trong cái việc combine đấy nó không phải là cổ phiếu dẫn đầu thì bạn thích cổ phiếu việc combine nhưng nó không phải cổ phiếu dẫn đầu nó không phải cổ phiếu có dòng tiền giống như năm 2021 BIDB ngân hàng quốc tế Vipbank nó tăng đến 400 phần trăm trong đó việc combine thì không tăng BIDB không tăng vậy bạn mua việc combine là bạn lỗ rồi bạn mua Vinamilk là bạn lỗ rồi bạn mua một vài cổ phiếu khác là bạn lỗ rồi nên bạn thích cổ phiếu đó là gì ạ vớ vẩn bởi vì cổ phiếu bạn thích nó không có dòng tiền nó không lên à. đấy sai lầm thứ hai sai lầm thứ ba mà bạn thấy được là cổ phiếu dù là bạn thấy là cơ bản cực kỳ tốt cơ bản cực kỳ tốt nhưng nó không có dòng tiền nó không lên được đâu nó phải có dòng tiền của các tổ chức dòng tiền của các tổ chức thì nó mới lên được còn nó không có dòng tiền tổ chức nó không lên được nên cái quan trọng là phải có dòng tiền ông Mark Mini ông nói rằng là một cái cổ phiếu mà nó có cơ bản cực kỳ tốt mà không có dòng tiền ông vẫn mua ngược lại ông có nói rằng là một cổ phiếu mà gì ạ cơ bản tốt mà à, dòng tiền tốt mà cơ bản không tốt ông vẫn cứ mua nên chúng ta thấy là trước đây thì ông Lee Mo thiên tài đầu tư chứng khoán thì ông không biết về cơ bản nhưng ông đã kiếm được 3 tỷ đô la 3 tỷ đô la chỉ vào gì ạ chỉ nhờ vào vào phân tích kỹ thuật thôi nhưng ở đây phân tích kỹ thuật hàng trăm phương pháp phân tích kỹ thuật nha hàng trăm phương pháp phân tích kỹ thuật nhưng ở đây tất cả thiên tài tất cả những người giỏi nhất tất cả những đầu tư thắng trên thị trường thì là sử dụng VSA các bạn comment VSA tất cả những người giỏi nhất trên, thế giới những cái thiên tài trên thế giới là họ sử dụng VSA đấy có hàng trăm phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau nhưng ở đây các bạn thấy là các cuộc thi các cuộc thi thế giới ấy, cuộc thi về đầu tư chứng khoán thế giới ấy, thì VSA số 1 đấy để cho các bạn hiểu rõ là tại sao chúng ta phải nghiên cứu về giá khối lượng chứ không phải là cứ nghiên cứu bừa bãi nên chính vì vậy khi mà chúng ta nghiên cứu bừa bãi phân tích kỹ thuật bừa bãi nên chúng ta phân tích kỹ thuật là vớ vẩn bởi vì chúng ta không hiểu giống như thầy bói xem voi ấy, xem mấy đường trung bình động macd và là phân tích kỹ thuật theo xem mới cái đường à, đường RSI và phân tích kỹ thuật đấy chỉ là những cái chỉ báo chỉ báo thêm thôi nhưng bây giờ thực ra là Dũng chả thèm quan tâm đến cái đấy mà chả quan tâm đấy vẫn tìm được siêu cổ phiếu vẫn gì ạ à, kiếm lợi lợi nhuận cao vẫn gì ạ à, thành công đấy mới là cái mà chúng ta phải xem thế thì khi mà chúng ta thấy là cái mà chúng ta tập trung là xu hướng dòng tiền xu hướng thị trường chung cái thứ hai là cổ phiếu dẫn đầu cái cổ phiếu dẫn đầu nó quan trọng lắm giả sử như bây cận bạn nhìn thấy nhá cái cổ phiếu dẫn đầu như là cái nhóm vừa rồi chúng ta thấy là cổ phiếu dẫn đầu như là Hòa Phát đúng không trong cái nhóm nhóm blue chip ấy, thì nó tăng rất là mạnh trong khi đó cái nhóm khác tăng ít hoặc thậm chí không tăng nên cổ phiếu dẫn đầu nó phải tăng một vài trăm phần trăm nhưng cổ phiếu bét bản nó không tăng thậm chí bị thua lỗ cổ phiếu dẫn đầu thì nó tăng đầu tiên tăng mạnh nhất nhưng cổ phiếu dẫn đầu mà đi kèm kèm theo gì ạ à? ngành dẫn đầu thì các bạn mua lúc nào thẳng tôi chỉ cho bạn một số cái từ khóa để các bạn hình dung ra thôi tức là cổ phiếu dẫn đầu mà nó kèm theo ngành dẫn đầu thì bạn thấy là đầu tư nó nó giống như đi chơi ấy. nó nó dễ đến mức là gì ạ à? bạn không cần biết gì cả bạn chỉ cần gì ạ à? có một số từ khóa thôi nên ở đây chúng ta sẽ nhìn một số cái chúng ta bị bóp méo thì tức là nó nhiều người cứ bảo là đầu tư chứng khoán khó lắm nhưng vì chúng ta gì ạ à? chúng ta không làm một cách bài bản chúng ta thấy khó thôi nhưng thực tế là nó dễ dễ đến mức là các bạn không tưởng tượng được dòng tiền bơm thị trường bơm vào tiền đầu tư theo xu hướng khi bạn đầu tư theo xu hướng lúc này này là bắt đầu có thể sang năm nếu nếu mà tỷ giá nhé đồng USD nó giảm tiếp thì các bạn biết nếu bây giờ nha các bạn thử nha bây giờ không giỏi về kinh tế vĩ mô nhá không giỏi về kinh tế vĩ mô không giỏi về gì cả nếu trong trường hợp đồng DI nó giảm tiếp giảm rất mạnh thì theo các bạn chính phủ sẽ làm gì chính phủ sẽ làm gì đấy chúng ta sẽ học về tư duy thôi các bạn đừng đừng học về một cách máy móc quá cứ học ở đâu nó đâu đó. nếu mà cái cái cái, cái USD nó giảm mạnh rất mạnh mô hình vai đầu vai ngược à vai đầu vai nó giảm mạnh thì chính phủ làm gì chính phủ sẽ làm gì đơn giản thế đó chính phủ sẽ gì ạ à? bơm tiền đơn giản thôi bơm tiền bởi vì lúc này người ta cái vấn đề là gì ạ cái vấn đề mà chính phủ vừa rồi là gì ạ bị tăng lãi suất bởi vì do cái tỷ giá nó tăng quá tại vì chính phủ Việt Nam bây giờ là lo nhất tỷ giá rồi không phải lo nhất này lúc đấy bơm tiền lại lạm phát sẽ giảm lãi suất giảm nên bây giờ chỉ quan tâm mỗi cái, cái thằng, kia nó nó, nó như nào thôi bơm tiền thì chúng ta biết điều gì nó ra rồi bơm có nhiều hình thức có hai cái đồng tự đầu tiên là bơm là gì ạ ngân hàng à, cái cái tiền USD người ta mua vào người ta vào Việt Nam thì chính phủ làm sao ạ chính phủ làm sao tức là cái ngân hàng nhà nước mua ngoại tệ đúng không mua ngoại tệ thì làm sao mua ngoại tệ chính là một hình thức bơm tiền đấy bơm tiền ra đấy bằng thông qua một cách là mua ngoại tệ lại đó là một cách cái thứ hai là gì ạ tỷ giá nó giảm thì áp lực lên lãi suất nó giảm áp lực lên lãi suất giảm thì người ta lại bán người ta gì ạ bán đúng bán bán ra đồng việt nam đồng và bây giờ người ta lo ngại nhất đó là tỷ giá mà tỷ giá giảm thì cái việc mà bơm tiền trước là bơm tiền người ta tỷ giá giảm thì đồng USD làm sao đồng Việt Nam làm sao tỷ giá giảm đồng Việt Nam tăng giá đúng không tăng giá và tăng giá mạnh hay ít ạ nếu mà tỷ giá tức là cái đồng USD giảm rất mạnh thì đồng Việt Nam tăng mạnh ít ạ tăng rất mạnh và tăng rất mạnh thì bây giờ chúng ta sẽ ảnh hưởng đến gì ạ à? xuất khẩu ảnh hưởng xuất khẩu thì làm sao ạ à? ảnh hưởng xuất khẩu thì phải bơm tiền ra đấy nhưng tất cả tư duy nó chỉ đơn giản như thế thôi nhưng đa phần chúng ta cứ phải nghĩ ở đâu cho nó gì ạ nó rất là là, là chúng ta nghĩ ở đâu đó và khiến chúng ta thì bây giờ trong quá trình bơm tiền thì kiểu gì tiền nó sẽ vào gì ạ? tài chính đầu tiên ngành tài chính sẽ gì ạ sẽ được hưởng lợi đầu tiên tức là ngành ngành ngành ngành ngành tài chính ngành chứng khoán hưởng lợi đầu tiên tại vì tiền nó nó đi nhanh vòng xoay nó nhanh nó hưởng lợi đầu tiên thì đấy chúng ta nhưng quan trọng là chúng ta mua vẫn bị thua lỗ bình thường bởi vì chúng ta đang yêu thích cổ phiếu nha các bạn yêu thích cổ phiếu các bạn không hiểu rõ về ngành thì bạn thua lỗ là chuyện đương nhiên thế thì trong những chương trình mà dũng chia sẻ đây thì các bạn thấy là dũng chia sẻ nó mang tính là logic tư duy để các bạn đầu tư chứ còn không phải là nếu bây các bạn cứ hỏi cổ phiếu thì trả lời cổ phiếu nào nó cũng giống nhau thôi nhưng nếu bạn nắm về tư duy thì các bạn thấy là ai chia sẻ như nào bạn biết ngay hoặc là chỉ cần một comment thôi dũng biết gì cần comment thôi thì dũng biết là chúng ta đang ở đâu cấp độ nào Tại vì câu hỏi đó chính là gì ạ cho chúng ta biết đang cấp độ nào thì ờ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn mong rằng sẽ được cùng làm việc cùng cộng tác với bạn và nhận được nhiều câu hỏi phần dưới comment ở phần dưới để Dũng có thể làm được nhiều video có, có ích giúp cho cộng đồng đầu tư tốt hơn Dũng tổng kết ở đoạn này thì các bạn nếu bạn nào vào sau các bạn có thể thấy được trong đoạn này thì những cổ phiếu đầu cơ đầu cơ tăng mạnh vừa rồi thì các bạn nên tránh xa nha tránh xa Dũng không muốn nhắc cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh như như như như gọi là như chữ B này, thì các bạn nên tránh xa tránh xa hay là cái cổ phiếu mà đặc biệt là các cổ phiếu bất động sản người ta có dấu hiệu chia tách nha có à, có dấu hiệu tăng vốn đang nói vốn mà yeah. Dạ. và nói thẳng luôn là gì ạ DG là nó tăng vốn nhé và tăng vốn thì các bạn tốt nhất là đừng có đầu tư bởi vì hội chủ tịch hội đồng quản trị nó còn bán ra đúng không công ty con của nó còn bán ra thì tăng vốn là các bạn làm gì ạ à? các bạn làm nạn nhân thôi hay là một cái công ty mà bản thân gì ạ à? người nhà người ta bán ra người ta vẫn hô hào các bạn mua vào người nhà người ta bán ra mà người ta vẫn hô hào các bạn mua vào thì các bạn thấy gì ạ à? sẽ thấy rằng là các bạn dính dính một cái bẫy khi mà đọc chúng ta phải đọc kỹ thông tin chứ đừng đừng nghe cái thông tin vịt ngoài kia phải thật kỹ thông tin bây giờ chúng ta sẽ để ý một vài các cổ phiếu đúng nghĩa là một là những cổ phiếu mạnh mạnh thị trường nhưng VIX là mạnh hiện tại Dũng thấy là mạnh để ý thôi các bạn chưa mua được nha các bạn chưa mua được. bạn để ý dòng tiền lớn mà nó có hai lý do lý do thứ nhất là gì IPO lý do thứ hai là tỷ giá giảm tỷ giá giảm tỷ giá nó giảm thì những cổ phiếu đấy nó hưởng lợi đơn giản thế thôi còn bây giờ chúng ta phải xem dòng tiền còn khi nào dòng tiền nó vào đủ lớn thì các bạn các cổ phiếu ngân hàng thì các bạn lưu ý này các cổ phiếu ngân hàng nào các cổ phiếu ngân hàng nào mà nó bị chia tách mạnh năm 2021 nó chia tách nó tăng vốn nhiều quá thì các bạn làm sao tuyệt đối không mua bởi vì xu hướng chu kỳ cổ phiếu đó nó sẽ không tăng mạnh những cổ phiếu nào mà chia tách ít chẳng hạn theo các bạn thấy là cái cổ phiếu nào năm 2021 không chia 21 không chia hoặc là chia tách ít đấy thì các bạn lưu ý là những cổ phiếu đấy nó có thể tiếp tục tăng vốn năm 2023 hoặc tư và ngân hàng mà có trong xu hướng tăng nhé trong xu hướng tăng ngân hàng tăng vốn thì cổ phiếu đó có thể tăng gấp 2 gấp 3 lần x 2 3 tài khoản đấy đấy là đấy, đấy là cái mà các bạn để ý nhá đấy hai ba tài khoản hai ba tài khoản thì các bạn lưu ý cái điều này thế thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ để ý tiếp tục theo dõi thôi còn lúc nào nó vào sóng nó vào đấy cái cổ phiếu những cổ phiếu đó thì chúng ta lưu ý là gì ạ nó kiểu gì tăng vốn mà tăng vốn thì gì ạ thì nó sẽ đưa ra những khoản lợi nhuận doanh thu nó sẽ đưa ra vừa rồi thì cổ phiếu Techcombank thì nó cũng có một vài cái thông tin không được tích cực nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu đấy là này thông tin không tích cực có thể là cái cách để nó rút bỏ cổ phiếu thôi tại vì chúng ta biết rằng là tổng cái trái phiếu của đó nó bao nhiêu tiền so với một cái cái, cái cái số lượng trái phiếu nó phát hành ra nó không đáng nó không đáng để bị cổ phiếu giảm mạnh như vậy nên có thể có nhiều thông tin tiêu cực nó chính là cái cách rũ bỏ đầu tư nhỏ nhỏ này thì thôi nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải mua đầu tư theo xu hướng à, bây nó cũng, cũng khá là khuya rồi thì à, cũng chích chúc à, anh chị em trong những nhịp tới này kiên nhẫn đợi chờ và hãy quan sát những cổ phiếu trong thời điểm này thì phần lớn cổ phiếu sẽ là hình thành mô hình vai đầu vai ngược vai đầu vai ngược Dũng sẽ còn tiếp tục cập nhật với các bạn mô hình này nếu bạn nào đang học cái khóa tham gia một cái khóa học đó là khóa học là hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng khóa học này hoàn toàn miễn phí thì Dũng có phân tích cái mô hình vai đầu vai ngược Đấy, thì bạn có thể ứng dụng cái mô hình đó để đầu tư tôi tin chắc là gì ạ nó thứ nhất là độ an toàn cao tỷ lệ rủi ro vẫn có nhưng cái khả năng xuất xuất thành công thì nó sẽ cao à, xin cảm ơn và chúc các bạn Ờ, sẽ có những quyết định tốt nhất đặc biệt là sẽ có một cái cái tết à, gặt hái được à, cái tết vui vẻ xin cảm ơn